và đấy chưa mầm lên rất đẹp nhá cũng là lên tua tủa tựa măng tre này như mẹ À, xin chào mừng các bạn đến với ờ, Hiếu Lan TV đặc biệt là những bạn ờ, yêu thích trồng hoa của cây cảnh một số bạn ờ, trồng hoa và cây cảnh như là hoa hồng ấy, thì chúng ta sẽ gặp các trường hợp như là cây quài cọc chậm phát triển và các cái ờ, ngọn của nó bị điếc không có ra lụ thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa và quấn phân ờ, gì cho nó có thể mập mạp cây phát triển mạnh và nhiều hoa các bạn nhé đây các bạn nhìn kỹ cái cây hoa này nhá cây hoa này thì nhìn bề ngoài thì nó rất là đẹp nhưng chúng ta để ý các cái ngọn này đó, ờ, ngọn này, này người ta gọi là bị điếc rồi các bạn này Đó, nè, nó khuyết Đó, hầu như các ngọn của cái cây này đều bị điếc Đó. như này thì ờ, cái cây này nó sẽ không có lụ bạn nhé Đó, chúng ta chăm sẽ rất là mất công và hầu như là không có nụ và sẽ không cho hoa thế thì để khắc phục cái cây ờ, hồng mà nó bị như này ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải tỉa các bạn nhé chúng ta tỉa hết các cái nhánh này đi à, chúng ta để ý thôi nhé cành này nó ra được à, ba là bốn lá này chúng ta tỉa đi à, hai lá đi à, chúng ta chỉ để lại hai cái lá này để cho nó ra cái mầm mới từ hai kẽ lá này. và các ngọn khác thì chúng ta cũng tiến hành cắt hết đi con nhé à, chúng ta cắt hết đi à, chúng ta không được tiếc vậy nếu mà chúng ta tiếc thì chúng ta sẽ không có một cây hoa đẹp đâu chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta tỉa các bạn nhé tỉa hết các cái Đó. À, sau đó chúng ta lấy một cái bay ở con dao chúng ta xới hết cái đất quanh cái gốc này lên với các loại cây hồng mà nó bị à, quải cọc chậm phát triển thiếu dinh dưỡng thứ thì chúng ta cũng tiến hành tỉa ngọn và chúng ta làm như này các bạn nhé sau khi mà đã xới xong thì chúng ta sẽ bón cái phân hữu cơ này các bạn này cái phân hữu cơ này thì ờ, tùy theo ờ, cái nơi bạn sinh sống cái địa phương mà mình mua Biết sao đó là phân hữu cơ đây mình đang sử dụng là ờ, phân hữu cơ hãng đầu châu nhá thì một số nơi thì họ sẽ dùng như là quế lâm sông danh tức là có nhiều hãng tác dụng của phân hữu cơ thì đều tốt như nhau Rồi, chúng ta tiến hành giải cái phân hữu cơ đều vào cái chậu phần hữu cơ thì chúng ta không có lo là nó bị sốc hoặc là bị hỏng cây xót cây thì cả chúng ta cứ bón thoải mái nó bón nhiều quá thì nó hơi phí thôi chứ còn nó không có hại cây bạn nhé Đó. chúng ta bón này xong thì chúng ta sẽ tiến hành à, tưới một lượng nước vừa đủ thôi nhá chứ tưới nhiều nó chảy hết cái phân đi thì cũng phí đây là một cái cây hồng đây mình cũng đã sới và đã bón phân hữu cơ đây các bạn nhìn quả nó đang bắt đầu lên này phân hữu cơ này vẫn còn này, này. thì đây mầm nó bắt đầu là bật rất là nhiều đây bật tua tủa này các bạn này đó, đúng gọi là bật tua tủa như là mạ như măng tre này đúng rồi và các cái ngọn này các bạn để ý này ngọn nó rất là đẹp nha ngọn nó còn nguyên cái ngọn như này thì chắc chắn là nó sẽ ra lụ và sẽ ra những nứa hoa rất đẹp này đó cái ngọn rất là mập này ừ, phát triển rất đẹp đó đây đây là những cái cây hồng mà nó lên à, bị à, sâu bệnh à, mình đã tỉa toàn bộ các cái lá sâu bệnh đi sau đó mình phun thuốc thì sau đó mình cũng đã bón cái phân hữu cơ đầu trâu vào đấy thì bây giờ là đang lên mầm lá rất đẹp đó. bọn nào bọn đấy lên rất là nhiều mầm tua tủa như mạ này đúng rồi như măng tre này đấy. mà các ngọn nó đều là đang rất đẹp không có cái ngọn nào bị điếc bạn nhé đấy thì như ngọn như này thì chắc chắn là sẽ ra lụ này các ngọn này, này đây cái lụ bé bé này đó ngọn nào cũng là đều đẹp hết không có bị tình trạng điếc rất đẹp đây một cây hồng nhà mình à, chơi trong cái chậu cảnh này rất to này cây này mình cũng mới bón phân đầu trâu được 10 à, ngày này mầm lên tua tủa và để ý chưa mầm lên rất đẹp nhá đúng là lên tua tủa tựa măng tre này như mẹ Đấy, và mầm nào cũng đều có ngọn rất đẹp hết nha không cái nào bị điếc hết à, à. rất đẹp Đó, vâng, các bạn có thể thử nghiệm với cây hoa nhà mình đảm bảo là bón phân hữu cơ sẽ không bao giờ gây chết cây các bạn nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo trên Hiếu Lan TV các bạn nhớ nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV chúc các bạn có những cây hoa đẹp các bạn nhé